được lưu truyền từ đời tôn tử và ngô tử thời chiến quốc phân thành chính dài và chính ngắn chính vũ khí dài gồm có thương kích côn xoa diệt siêu đáng câu sóc chính vũ khí ngắn gồm có đao kiếm quải búa tiên giảng chùy Mỏng chày, Mạnh nhất trong kiếm vũ khí ngắn Chính là đao Nhưng đao vẫn là binh khí ngắn Nên ngắn một thốn Thì nguy hiểm một thốn Khi giao đấu với binh khí dài Sẽ mất đi lợi thế Tiện đánh áp sát Không tiện đấu tầm xa Người dùng đao phải liều mạng Dũng cảm lao về phía trước Mới có cơ hội chiến thắng Người ta gọi là Đơn đao liều mạng Đơn đao liều mạng Thương là du của vũ khí Cũng là thứ vũ khí mạnh nhất trong chín loại vũ khí dài Nhưng chỗ nhọn bén nhất của thương Chỉ là sáu thốn ở đầu thương Tiện đấu tầm xa Không tiện đánh áp sát Chính là thương như trồng quẩy Không lộ mình Một khi tấn công là đòn chết Tên gọi thương đoạt mạng Thương đoạt mạng Bộ phim Kỳ Phùng Địch Thủ 嘿嘿嘿 Nhất đại đao chương Đợi mũi chới Bán cho cháu chiếc trong chóng Được Cháu lấy mấy chiếc Hai ạ à? Của cháu đây Lò rèn Này Quân đệ Hôm nay lại có người tặng ta tấm biển này Ta nghĩ Tặng cho ngươi là thích hợp nhất vẫn là ông thông minh Tôi rèn ra đao tốt nhất thiên hạ dạ, Đương nhiên tôi là xứng nhất đại đao dương rồi Ngươi đừng hiểu lầm ý ta Ta tặng ngươi Làm củi đốt Vậy thì lãng phí quá Để tôi treo nó lên trước đã Ngươi Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nha Ngươi treo nó lên Bảo đảm Ngươi sẽ bận tối ta mặt mũi đấy Bận thì càng tốt chứ sao <laughs> Nhất đại đau chương Nhất đại đau chương Cái gì Nhất đại đau chương sao Xem đây Lợi hại quá Chưa là gì cả Chờ tới khi người thấy máu đi Biết ta là ai không Ngài là ai Làm sao tôi biết được Ta là phong chân nhất đao Bạch Trang Người dám tự xưng là nhất đại đao dương Ta muốn được thưởng thức đao pháp của người Bạch Trang đại dân Ngài hiểu lầm rồi Tôi là người rèn sát mài đao nhưng biển của ngươi ghi là nhất đại đao dương Dân, ngài tìm ông ta ư Tôi sẽ tìm ông ta cho ngài Ngài đợi ở đây một lát Đợi một lát Đợi nha Tôi có tin xấu đây Lão quỷ Ông biết chiếc đại đau chương ở đâu không <laughs> Xin hỏi Lão Quynh tìm người đó làm gì Ai ai cũng à. nói nhất đại đao chương Chưa gặp địch thủ <laughs> Ta muốn cho hắn nếm thử đao pháp của Tế Nam Sơn Đông Quỳnh thắng thì sao Ta có thể gian danh giang hồ Công thành danh toại <laughs> Khi đó Ta sẽ làm rạng danh tổ tông Có chí khí Thanh niên thì nên như vậy Quỳnh à? có biết đọc không Biết qua loa Tốt Nhìn xem Kia là hai chữ gì Đao chương ư Người đứng phía dưới có giống không Đúng là hắn rồi Vậy quên còn đợi gì nữa Huynh làm gì dưới này thế Cắt cỏ Còn nữa Tên tiện tử đó rất lắm lời Huynh phải cẩn thận Đừng nghe hắn nói linh tinh Ta đâu có đến nghe hắn nói quyên thiên Ngươi là Phải Ta đến tìm ngươi đánh nhau ừ. <laughs> Tại hạ Đương nhiên ngươi là hạ rồi Chẳng lẽ lại là thượng Đừng nói nhiều nữa Đánh Buông ra Sao phải buông chứ Không buông thật hả Không Vậy thì ta buông Ta không cắt cỏ Ngươi lại cắt cỏ sao Ta sẽ cắt cả đầu của ngươi Ta chém đầu ngươi Đồ ngạo mạn Ta chém chết ngươi Ngươi chết chắc rồi Ngươi lấy đao của ta làm gì Ta thử xem đao của ngươi có nặng không Trả ngươi này Chủ tiệm Ngươi đã trèn xong đao cho ta chưa Xong rồi à Mang ra đây cho ta Dân Đao của ông đây à <laughs> Đào tốt Đào tốt Ông là ai Các người muốn tìm ai Giết đại đao chương Là ông ta ư Được, được Giết đại đao chương Ông đừng đi đâu Đợi ở đây Ta sẽ quay lại Còn ngươi thì sao Ta đi gọi tổ mẫu của ta Ta đi gọi tổ mẫu của ta Là Văn Đồng Ta phải làm việc ngày đêm Mới rèn kịp thanh đao này trong đấy Mai chính là ngày đó Ngày kia Ngày 14 tháng 7 Đúng rồi Nếu người không nhắc Suýt thì tao quên mất Sao các người chọn kiểu gì mà lại chọn quyết đấu vào ngày quỷ tiết chứ Lẽ nào quyết đấu cho ma quỷ xem sao Ta nói cho người biết Chúng ta đặc biệt chọn ngày này Thì cho dù có chết cũng có tiền giấy khắp nơi Là một hồn ma có tiền Mm-hmm. <laughs> Cho khách mời luôn Được Bất trung, bất hiếu Giết Bất dân, bất nghĩa Giết 8 tuổi đến 80 tuổi Giết Người lớn trẻ con Đều giết Con giết nhầm không Không tha cho ai hết mai đại hiệp Hôm nay tôi muốn đại hiệp giết một người Tìm ta đương nhiên là để giết người rồi Lẽ nào làm thịt gà sao Có điều Đừng nói nữa Tiền Tổng cộng 200 đạn, Đây là một nửa Xong việc sẽ trả nốt nửa còn lại Người đó đâu Hắn chính là nhất đại thương chương Lão gì Bất Hắn ở bên trong Có chút tiền mà cũng đòi ta giết người sao Có gan lắm Một trăm lạng bạc này Là số thù lao còn lại của ngươi Quá ra là ngươi mời ta đến giết ngươi Ngươi chán sống rồi sao Nếu ngươi đánh thắng ta Thì túi bạc này sẽ thuộc về ngươi Đây <laughs> Ta chưa bao giờ biết đến đánh thắng Ta chỉ biết giết người thôi Tốt Thở không ra hơi rồi Ngươi còn chẳng đáng năm lạng bạc Kém quá Một làng cũng không đáng Muốn đi rồi sao Ngươi còn chưa giết ta mà Đợi ta về sinh con trai rồi bảo nó đến giết ngươi Thật sao Được Vậy ngươi cầm thứ rác rưởi này đi Mai Đại Hiệp Thế nào rồi Ta giết ngươi Lão gia Ngũ cùng thương pháp công đúng là thiên hạ vô địch Giờ nói vậy còn quá sớm Đời mai đánh bại lão già đó rồi hãy nói ừ. Thánh địa Võ Lâm Lão Di Bất Lão Ngoan Đồng Năm nay ông lại luyện gì thế Khoai lang Nói cho hắn biết đi Ngủ cùng thương Pháp đấy Trời ạ à, Ta và ông đánh nhau ở đây đã 15 năm rồi Năm nào ông cũng nói là luyện thương Pháp gì đó Kết quả lại Lại làm sao Đánh quà Lạc đa Thương Đau Oh! Ông nửa cân, ta tám lạng lông mày rồi Ông cũng mất râu rồi Giờ sửu Này Ngươi chuẩn bị xong chưa giờ Ngươi có muộn chút có được hay không Hết giờ rồi Hai ông lại đánh qua Nếu ta có thêm chút thời gian Ta đã một thương giết chết ông rồi Nói vuốt đuôi Nếu ta có thêm chút thời gian Ta đã một đao chém chết ông rồi Cảm tình Cảm tình Cảm tình Không phải cảm tình Mà là cảm thông Nếu không phải ta cảm thông ông Đáng thương như thế Còn cả tên đi theo ông nữa Thì ta đã một thương giết chết ông lâu rồi Nói còn hay hơn hót đấy Hót hay ư Ông nghĩ ta là con chim nhỏ sao Này cược gì nào 30 lạng 30 lạng ư Được rồi Ta sẽ cược thêm 5 lạng 35 làng tất cả Bắt đầu đi Đánh đi, đánh đi Nào, giết cho đi Nếu ta là chim Ta sẽ chặt sạch lông của ông Nếu ta là chim Ta sẽ ăn tim gan phổi của ông Hay thế này đi Mỗi chúng ta sẽ thu nhận một đồ đệ Đem tất cả võ công truyền thụ cho chúng Để chúng đánh thay chúng ta Ta không nghĩ vậy Chính vì chúng ta có cảm tình Nên mới không phân thắng bại Hai đồ đệ chẳng ai quen ai Chúng chẳng có lý do gì mà nương tay Được Chúng ta lấy kỳ hạn 10 năm Ngày này 10 năm sau Lại đến thánh địa chỗ năm này Chúng ta quyết phân thắng bại Quyết định vậy đi cam đây Cam ngon lắm Đại gia Lại mua cam đi Vừa rẻ vừa ngọt Ngày nếm thử xem Bà già Ta đến thu phí bảo vệ Đang yên đang lành Thu phí bảo vệ chị chứ Ta sợ có người đến sạp hàng của bà làm loạn Nên mỗi ngày ta chỉ thu một xu tiền Từ hôm nay trở đi Sạp hàng của bà sẽ bình yên vô sự Tôi bán hàng ở đây mấy chục năm rồi Chẳng có ai đến làm loạn Giờ khác xưa rồi Không phải chứ Không đâu Vậy sao Mua ca mà Tiền đâu rồi Không biết Tìm đi Hai vị tìm gì Tôi tìm giúp hai người Hai vị tìm gì thế Đừng như thế Tôi còn phải buôn bán Cam của tôi Trời ơi không tìm thấy Tìm tiếp đi Đừng mà Tôi xin hai vị Đây đây Hai vị xem có phải là nó không Không phải Làm ơn dừng lại Tôi còn phải nuôi cháu nhỏ Cầu xin hai vị đại gia Cầu xin họ Chỉ bằng cầu xin ta đi Ngài không phải miếu thần tiên đâu Nói đúng rồi Miếu thần tiên cũng cần có ta bảo vệ đấy Mấy sạp hàng bên ngoài bị à. Được Đây Đồ khốn Đến bà già cũng ức hiếp Ta ghét nhất kẻ ức hiếp người già Thấy chưa Giờ ta đang bảo vệ bà đấy Khổ thân tôi Tiền mất mà hàng cũng hỏng hết Nói bao nhiêu thì chặt bấy nhiêu Tiểu tử thối Khẩu khí không tồi đâu Ngươi có biết quy định của ta là gì không Là gì Ta muốn bao nhiêu Ngươi phải đưa bấy nhiêu Và phải xem ai có bản lĩnh hơn Chết đi, Chết đi. Ta giết ngươi Chết đi Lui lại Không ta giết ngươi đi. Chết đi

Người đoán xem là bên nào <laughs> Bên này ừ. Không đúng Bên này cơ Không có ờ. Ở đâu rồi ừ. Ở đây Ta sẽ cho người biết tay Tiểu tử à Con dao này của người bổ chưa hối thì được Nhưng chém người thì không được Ông già chết tiệt liên quan gì tới ông Người chả mắng ta sao Ai bảo ông quản chuyện bao đồng Trời ơi Chém dao rồi Ông già chết tiệt Ông nói dao của tôi không nhanh Giờ chém dao rồi đấy Dao thì có dao Nhưng chờ tôi. Đại ca không sao chứ Chém vào rồi Chém vào rồi Không sao mà Toàn thân đều là dao sao Còn dao nào cũng sắc nhọn Ta cứu người một mạng đấy Ai cần ông cứu tôi Tôi phải chém chết thắng. Chết này Dòng của tôi đâu Ta ở đây Thấy chưa Ta lại cứu người một mạng nữa Ông già chết tiệt Ông làm hỏng dưa hấu của tôi rồi Giết Giết hắn Một nhát nữa Thêm một nhát nữa Thêm một nhát nữa Nhát cuối cùng ở đây Ấn vào Ấn vào Ấn vào Tát thêm cho ngươi chạy phát nữa Đừng ấn nữa Đừng ấn nữa Đừng giết tôi Xin tha mạng Xin tha mạng Ta thường không giết người Chết đi Ông dạy chết tiệt Giờ tôi cứu ông một mạng rồi đấy cái gì Giờ tôi không nợ ông nữa nha Vậy sao Đại ca Không sao chứ Sao người lại bất cẩn thế Lần sau tôi không dám nữa Lần sau nhớ cẩn thận đấy Đại ca Đại ca Đại ca Không sao chứ Hai tên khốn còn không bao biến đi Đi bao Không ta giết ngươi Đi thôi Biến đi <laughs> à, Tiểu tử ta thấy ngươi được lắm Chi bằng ta thu nhận ngươi làm đồ đệ nha Sao tôi phải làm đồ đệ của ông Vì ta vừa cứu mạng của ngươi Thế nên ngươi nợ ta ân tình Tôi cũng đã cứu ông một mạng Ngươi đúng là đồ trong ân bội nghĩa Tôi chưa bao giờ giúp ai Cũng không cần ai giúp Dòng ân bội nghĩa gì chứ Ngươi đúng là đồ vô giáo dục Đúng đấy Tôi vừa chào đời Thì đã khắc chết cha mẹ mình rồi Ngươi ăn nói như vậy Cẩn thận kéo tuyệt tự đấy Nói sớm quá đấy Tôi vẫn chưa thành thân Quá ra Ngươi là gà trống choai Phải thì sao Vậy tốt quá rồi Ta càng phải nhận ngươi làm đồ đệ Tại sao vì ngươi tuyệt thân, tuyệt ân, tuyệt tình, tuyệt nghĩa Lại chưa sanh con Ngươi là người thích hợp nhất với lục tuyệt đạo pháp của ta Ông già chết tiệt tôi có nhà, có sạp hàng ở đây Sao tôi phải làm đồ đệ con ông chứ Ông mau đi đi Nếu không tôi sẽ Chém chết ông đấy ừ. Được Ta đi Ta đi Nhà của tôi cháy rồi Ôi không Sao nó lại cháy chứ Ai đốt nhà của tôi thế này Ôi không Mất hết rồi Này tiểu tử Dùng cái này chập lửa đi Ông phóng quả đúng không Nếu người không chập lửa Mọi thứ sẽ tiêu tan đấy Trời ơi giúp tôi với Lửa cháy lớn quá Không cứu được ngôi nhà của ngươi đâu Thật khủng khiếp Dập lửa đi Qua đây, dập lửa đi Mau lên Ông chàng chết tiệt Dừng lại Ông chàng chết tiệt Lại đây Ta ở đây Ôi không Ở đây nữa ư Tuyệt lắm Châm thêm lửa Nào Châm ở đây nữa Ông già chết tiệt Dừng lại người có thể làm gì chứ Xong giám đốc cha của tôi Tôi sẽ không tha cho ông đâu dập lửa trước đã Đừng có chạy Tránh đường Tiểu tử đó điên rồi Đừng có chạy Hắn muốn giết tôi Đứng lại Nếu không tôi giết ông Tổ tiên có linh thiêng xin phù hộ cho hàng năm Mùa màng bội thu Xin phù hộ cho chúng con Cầu nguyện à Cứ tự nhiên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 À, Tiểu tử kia Cậu làm gì thế Anh muốn dở từ đường nhà ông đấy May mà đó không phải là từ đường nhà ta Ôi không tôi sẽ dở từ đường nhà ông Chết đi này Ông mau đi gọi người tới đây Tiểu tử Cậu điên rồi Tôi sẽ chém ông thành từng bánh. Không Tôi sẽ băm viên ông Ôi không Đi chết đi Mọi người mau lên Hắn sắp dở từ đường đấy Hắn phá tan nơi này rồi Mà bắt lấy hắn Dừng lại Là ông sao Không phải ta Là hắn Bắt lấy hắn Bắt hắn đi Tiểu tử đã chạy rồi Đuổi theo hắn Ông già chết tiệt này Mình và ông ta không thù không quán Ông hại mình không có nhà để về Giờ còn khiến cả thôn coi mình là kẻ thù Đúng là chồn mình vào đường cùng rồi Chưa đâu Ngươi có thể theo ta làm đồ đệ Hoặc là cầm bát đi xin ăn Tôi thà làm ăn mày Cũng không làm đồ đệ của ông Giờ đến bác ăn xin cũng chẳng còn rồi Dù thế tôi cũng không làm đồ đệ của ông Tại sao? Con người tôi Cả đời này sẽ không cúi đầu trước người khác Ngươi quyết không cúi đầu hả? Vậy ta càng phải nhận ngươi làm đồ đệ Có phải ngươi hận là không thể một đao giết chết ta không? Đúng Nhưng công phu của ngươi lại không phải là đối thủ của ta Ngươi không đánh lại ta Thì sao có thể giết ta được nếu ngươi muốn báo thù Ngươi phải học được công phu của ta Hơn nữa còn phải cầu thần bái Phật Mong ta có thể sống lâu trăm tuổi Đừng có chết sớm Nếu không Ngươi sẽ không có cơ hội báo thù Ông yên tâm Nhất định tôi sẽ học công phu của ông để giết chết ông <laughs> Đúng rồi Vậy là đúng rồi Này <laughs> Đi theo ta <laughs> Nhà thuyền ơi Tôi đến đây Nhà thuyền Lại đi, Mời lão cha Mau lại đi, Đến đây đến đây Tiểu tử mập người cắm rất chuẩn đấy Còn phải nói sao ở thôn đàn gia này Ai mà không biết công phu chống thuyền của ai diệu Rất cừ chứ Có bản lĩnh như thế Thì thử làm một lần lại cho ta xem Dễ thôi Hai người xem nha Tôi làm đi Tôi chống bên trái Lại chống bên phải Tôi chống trước Chống sau Tôi chống thế nào cũng được Phục rồi chứ Khoai lang Dạ Đưa thương cho ta làm gì thế Muốn cướp thuyền sao Tiểu tử mập Ngươi có chọc trúng đầu thương của ta không Làm thế tôi được gì Ngươi chọc trúng Thì nó là của ngươi Vậy ư Được Làm đi Tôi đến đây Hey! Cái lỗ bất động thì ngươi có thể chọc trúng Nhưng mục tiêu di động Thì ngươi không chọc trúng được Ta chọc trúng rồi Tiểu tử mập này rất thông minh Mình chọc chuẩn Mà da này còn chọc chuẩn hơn mình Khoai lang Đa tạ Mập bà Người giả mang quá Muốn ta làm thái giám sao May mà lão gia của ta còn đỡ giỏi hơn ngươi Ông ta là mèo dù với cá tráng thôi Tôi không tin Tôi di chuyển sao xem ông ta chọc trúng không Được Nào Chọc vào sọ của tôi đi Nếu học được công phu của lão già này thì chạy trên đặng gia, Mình sẽ quy phong rồi Tiểu tử mập này đúng rất là thông minh Thích hợp làm đồ đệ của ta Nhưng nếu thu nhận hắn như vậy Sợ hắn sẽ không hết lòng luyện tập Không phải cho hắn nếm chút mùi khổ sở trước Để hắn biết không đơn giản như thế Này này Lão Lão Lão cái gì Lão tiền bối Lão anh hùng Ông có thể thu nhận tôi làm đồ đệ không Không thể Tại sao Vì ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thu nhận đồ đệ Hơn nữa Ngươi cũng không có tư cách làm đồ đệ của ta Phải thế nào mới được Khoai lang Dạ Nói cho hắn biết Chân nếu người muốn học ngũ cùng phương pháp thì điều kiện tiên quyết là người phải nghèo, không nơi nương tựa, nghèo đến đường cùng, nghèo đến cực độ, nghèo kinh khủng khiếp, nghèo hết chỗ nói. Tôi có cả năm điều kiện đó đấy. Nhìn ngươi bé mập tai to như thế này, sao có thể là nghèo không nơi nương tựa được? Tôi thực sự rất nghèo khổ. Cha tôi đi gặp chim dương từ rất lâu, Mẹ tôi thì đi gặp địa tạng chương Còn tôi thì suýt đi gặp hải long chương Đây chẳng phải là nghèo không nên nương tựa sao Ngươi vẫn còn một chiếc thuyền nhỏ <laughs> Thuyền đúng không? Được Giờ tôi còn chẳng có thuyền Sao lại đi chứ Sư phụ Giờ tôi nghèo đến đường cùng rồi Ông thu nhận tôi đi Ngươi làm sao vậy Ngươi nhàm chán thế à Lão cha nói không cần ngươi rồi Đi đi Wait! Ông lừa tôi làm chìm thuyền Giờ tôi chẳng còn gì Mà ông lại không chịu tôi giận tôi À chịu này không dễ chọc giận đâu Tôi phải đánh ông Ngươi dám đánh ta sao Ngươi nghĩ ta sẽ sợ ngươi chắc Đồ ngốc Nhìn lại thì trong ngươi đúng là khủng khiếp Đúng không lão cha Tôi không những khủng khiếp Mà còn không dễ dàng từ bỏ Lão cha Hắn có đủ năm điều kiện rồi Lão cha ơi Lão cha Lão cha Hắn nói hắn giác thương đấy Mau lên nào đồ ngốc Mau lên Sư phụ Tránh ra Đây là chỗ của ta Nếu muốn học lục tuyệt đao pháp của ta Ngươi phải học cầm đao trước đã Đao đâu Đừng dội Ngươi thử cầm cái này trước xem Bắt chim thì ai chẳng biết Ngươi cầm con chim này đánh ta trước đã Được thôi Chắc nó chết rồi Thấy chưa Ngươi bóp chết nói vì ngươi dùng lực quá mạnh Nào thử lại xem Mạnh quá Thì con chim bị ngươi bóp chết Còn nhẹ quá Thì con chim lại bay mất Thế nên cầm đao cũng giống như là cầm con chim Cầm đao khác chứ ừ, Ngươi không tin Vậy ngươi thử xem Mạnh như thế Đừng nói là con chim à. Đến đao cũng bị ngươi làm mẻ Ngươi xem ta đây à. Phải như thế này mới linh hoạt Thử lại Thấy chưa Ngươi phải giữ tay người thật linh hoạt Hiểu chưa Lại nào Giờ con phải chú ý nhìn nha Sư phụ Mấy điều này thì con cũng biết Vậy con đánh cho ta xem Dân vâng à Đâm phía trước Đâm phía sau Cái này con quá quen Chèo chèo chèo thuyền Đúng không ạ à? Có phải vậy không ạ à? Người đúng là đồ ngốc mà Về chèo thuyền đi Có gì sai sao sư phụ Ngươi xem chán dễ chèo thuyền của ngươi đi Suốt ngày ngươi chỉ nghĩ đến chèo thuyền thì làm sao ngươi có thể học được ngũ cùng thương pháp của ta Lần sau cô không dám nữa Giờ đao pháp của ngươi khá lắm Có điều vẫn phải luyện tập thêm Không cần ông nói Nhất định tôi sẽ cố gắng luyện tập Luyện thành đao pháp thì tôi có thể chém chết ông rồi Ngươi được lắm Sư phụ Con làm được không ạ à? Còn kém xa Cố gắng luyện tập thêm đi Cố gắng luyện tập Vừa rồi ngươi đánh chiêu đơn đao liều mạng gì thế Có mà là đơn đao bạc mệnh thì có Tôi không đánh sai Ngươi vừa phạm sai lầm nghiêm trọng Sai lầm ư Đúng thế Nhìn vào cách di chuyển của ngươi Ta có thể biết cách tấn công của ngươi Thì sao Thế nên ngươi chưa đánh với ta Ta đã biết được thân hình bộ pháp của ngươi Nếu là mỏng thì ngươi sẽ đi rất nhẹ Nếu là dày Nếu là dài Thì ngươi sẽ đâm thẳng Nếu là ngắn Thì ngươi sẽ tiến sát lại gần Ngươi hiểu không Không hiểu Người làm ta phát điên mất Người thật là ngốc Nhìn cho rõ là cái gì rồi hãy đâm chứ Ai chịu Đạo cha Tôi điều tra được rồi vào trong rồi nói Lão cha cứ yên tâm đi Tên đồ đệ mà ông già đó thu nhận Có dốc dáng gần với lão cha Nhưng mà kém lắm Thật sao Kém thế nào Mời lão cha ngồi Hắn vừa gầy Vừa nhỏ Nó chẳng hề chống lão cha một chút nào Vậy sao Còn nữa Hắn rất ngốc à. Đến chiêu đơn đau liều à. mạng là gì Hắn cũng không biết Lần này ai Diệu của chúng ta thắng chắc rồi Thật sao Thật cả Ít nhất ai Diệu còn biết cái gì gọi là thương đoạt mạng Cái gì gọi là thương đoạt mạng là sư phụ Khi ngươi và người ta liều mạng với nhau Thì ngươi muốn à. ai chết Đương nhiên là hắn chết rồi Hắn một đao xong tới còn sẽ một thương đâm chết hắn Người đâm vào đây Đương nhiên là vào điểm chết của hắn rồi Chiêu này gọi là gì Thương đoạt mạng Đúng rồi đó <laughs> Sư phụ con hiểu rồi <laughs>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 Sư phụ A à, Diệu Con đọc được hầu hết công phu của ta rồi Đa tạ sư phụ chỉ bảo Lão già Ông đi đâu thế Ngươi luyện cần xong lục tuyệt đao pháp của ta rồi Có điều còn chưa đủ kinh nghiệm Nếu ta không đi Sẽ có ngày ngươi chém ta chết mất Ông già Ông đã không còn đường để đi rồi Giờ ông đi đâu Không đâu Ta còn có con nuôi Cũng chính là ca ca nuôi của ngươi Hắn ở đâu Ta không thể nói cho ngươi biết Nhất định hắn là kẻ vô danh tiểu tốt Trốn ở nơi nào đó Không dám gặp ai Ngươi lại nhầm rồi Nó luyện được thương pháp rất giỏi Ở thánh địa cho Lâm Ai mà không biết đó là nhất đại thương dương chứ Nhất đại thương dương Ui không Ta nói nhiều quá Được Đợi ta đi giải quyết tên tiểu tử đó trước Rồi sau quay về xử lý ông Ngươi không được đi Ngươi nhất quyết không được đi Ngươi mà đi thì ta sẽ tuyệt khẩu mất Đừng đi Tiểu tử này dễ mắc lừa thật A à, Diệu Còn xuống núi đến thánh địa Võ năm Tìm kẻ tự xưng là nhất đạo đao chương Quyết đấu với hắn Đánh bại hắn Thì con có thể gian danh giang hồ rồi Có điều tên của con không hay lắm Ta đổi lại cho con là nhất đại thương chương. Võ Lâm Ông chủ cho tôi ấm trà long tỉnh Có ngay Công tử Lại xem cô nương bên kia kìa Ở đâu Ở đâu hả Ở đằng kia Quýt ngọt hả Phải Nhìn cô ấy đi ba bước Thì lắc hai cái Không thể nào rời khỏi mắt mông cô ấy Nhất định là A Diệu rồi Sao lại là A Diệu Tiểu thư con nhà thuyền đều gọi là A Diệu Công tử cứ gọi cô ấy là A Diệu Chắc chắn sẽ không sai A Diệu A Diệu Ngươi muốn dọa chết ta hả A Diệu hmm. Biến đi Cô dám mắng ta sao Công tử bớt giận Cô thật to gan đấy Ở đây chẳng ai biết đại danh của công tử Lắc Lắc Lư nhà ta chứ Công tử Lắc Lắc Lư ư Cô chạy Ta đuổi theo Đuổi theo Dây mượn miệng hỏi Ông chủ Dân quan khách có gì căn dặn Cho tôi món này Cái này không phải Mau lên Đáng ghét Cô ta đâu rồi Cô ta đâu rồi À Diệu Còn dám chọc ta hả Tưởng mình trốn ở đây thì ta không biết sao Đời công tử lắc lắc lư này lắc tới đó Thì ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta Công tử cẩn thận Ngươi là ai Ta là A Diệu A Diệu ư Sao thánh địa chỗ năm này lại biến thành nhà tuyên hết vậy Có một A Diệu Sao lại có một A Diệu khác Người là một người ư ừ. <laughs> Ngươi sợ rồi sao Tên mập này giao cho ngươi Cô nương kia để cho công tử trị Dân Bắt lấy hắn Ngươi còn đợi gì nữa Bắt lấy hắn Mau lên Bắt lấy hắn Đồ vô dụng Bắt lấy hắn Được Ta bắt hắn ngư. Ngươi bắt cái Tôi không thể Không thể cũng phải lên Lên Cứu tôi với Tôi đã nói là tôi không thể mà Mập gầy gì Để ta xử lý hết Tàn lắc Tàn lắc Tàn lắc Tàn lắc Tàn lắc bên trái Lắc Tàn lắc Tàn lắc Tàn lắc Tàn lắc Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi, Ta lắp được một chiếc dây của hắn rồi Cầm lấy Nào lại đây Tên mập chết tiệt Ta cho ngươi biết tay Ta chọc ngươi Trứng ư Nuốt nó đi Giờ ngươi no rồi chứ Ta lắc Ta lắc Ta lắc No, no Người no đến thế tật hả? No Có phải đỡ hơn rồi không Đỡ hơn rồi Được rồi đấy Giờ đánh ai No, no, no Đi thôi, đi thôi Tao sợ rồi, đi thôi, đi thôi Vì đại gia này Rốt cuộc ngài muốn ăn gì Trừ trứng gà ra Món gì cũng được Trà quán Quan khách làm gì thế Không có gì Tiểu dị Cho ấm trà Có ngay Của Quỳnh đây Tôi có ấm trà Quân cầm bô đến làm chi Vì khách này bảo tôi cầm lên cho Quân Quân ấy nói Quân cần nó Không cần Cầm đi đi Lão gia dặn nếu hắn phát hiện ra Thì mở cẩm nang đó ra Tường có tai Lưng có mắt Đánh Tiểu tử thối Coi ngươi có bản lĩnh Đã nhận à? ra thân phận của ta Rút đao ra đi Ngươi muốn gì Ngươi còn giả ngốc sao Mỗi khi có người nhận ra thân phận của ta Không phải hắn chết thì là ta bận Ta chỉ là đại hiệp Thương vàng Tiểu tử Thương pháp của ngươi cũng khá đấy có lẽ gì ta biết thương pháp của một người còn giỏi hơn ta cơ Giờ ta đang đi tìm hắn đi tỉ rõ Hắn là ai ừ, Nhất đại thương chương Là hắn ngư Sao hả Ngươi cũng muốn khiêu chiến với hắn hả ừ, Cho dù thế thì ngươi cũng phải đứng thứ ba dạ, Tại sao dạ, dạ, Vì ai cũng biết đến thánh địa chỗ lâm Để tìm nhất đại đao chương tỉ võ Ta cũng phải xếp thứ hai Chúng ta cùng đi đi Được ta lắc Ta lắc Lắc Lắc Này, đứng lại Thiếu cha, có phải là hắn không? Không phải tên này Tên A Diệu vừa rồi không giống thế A Diệu Lão già Đào quá Tôi đến đây Lá công tử Cậu sao thế Có chuyện gì vậy Tên A Diệu Vừa cầu xin ta tha thứ Đi đâu rồi không có ở đây Không có ở đây Đi đâu rồi Đến quán trọ rồi Quán trọ ư ừ. Đi Đi thôi Ta lắc Lắc Lắc Ngươi thực sự không biết hay là ngươi sợ hắn thế Sợ gì chứ Hắn chính là nhất đại thương dương đấy Nhất đại thương dương sao Còn nghĩ gì nữa Mau đuổi theo đi Quán trọ cho Lam Tiểu gì quan khách có chuyện gì vậy Ở đây có ai được mệnh danh là đau Dương không Đau Dương hả Thật sự không có Từ xưng thì có một người Là ai thế Là một tên thuộc hạ của công tử Lắc Lắc Lư Tên hắn là gì Hắn họ ô Tên Lý Giỏi dùng đương đao Ông Lý đơn đao ư Công tử đó còn có một tên người làm hội lỗ Giỏi dùng thương Thương lão hổ ư Đúng thế, ở đây chúng tôi đều biết khi ô lý đơn đau và thương đảo khổ hợp sức với nhau thì chẳng có ai đánh lại được họ. Nếu không, làm sao công tử lắc lắc lư có thể quành hành ngang ngược ở thánh địa chỗ năm đầy chứ? quan khách đừng có chọc giận họ nha. Vậy càng đáng đánh quan khách không liên quan gì tới tôi Không liên quan tới tôi Thật sự không liên quan tới tôi mà có mùi thịt nướng ở đâu thế Công tử à Chân của con. Tôi xin lỗi Là hắn Tên mập đó Trời ơi Đánh Ngươi tìm hai tên này ở đâu ra thế Trong một đoàn kịch á Nổi tiếng không ừ. Họ luyện công phu từ nhỏ Xuất thân là diễn viên ừ. Tuyệt lắm ừ. lão khổ Đứng lên Đứng lên Quỳ xuống Tiểu tử Không cần khấu đâu Đứng lên Dám chơi ta cắt ngươi là ai Đây chính là nhất đại đao chương Lăng đầu thanh Ngươi là ai Nhất đại thương chương Lão khổ Thương lão khổ hả Sợ rồi hả Nếu ngươi sợ thì đi đi Không sợ thì đánh đi người đúng là tên gây chuyện Chuyện gì người cũng làm ra được Phải đấy, sao nào Đa tạ Không có gì Còn diễn nữa sao Diễn đẹp đấy Nhưng không ít gì đâu Xem đơn đăng của ta đi Yeah. Hắn đến đấy Chạy đi Này các ngươi Đừng chạy Đừng chạy đào quá Ngươi làm nhiều chuyện tốt thật đấy Ngươi dám Ngươi dám Ngươi dám Ta không dám Gọi tên ta làm gì Đâu có Lại gọi tên ta nữa Đâu có ta Đúng thế Ngươi nhìn kỹ một chút Đừng chém dầm vào hắn Kịch diễn xong rồi ngắm dao ngắm dao Đa tạ Đừng khách khí A Diệu Sư phụ nói đao dương đó rất lợi hại Ta còn chưa dùng thương Mà hắn đã gục rồi Không phải tên này ta thực sự bên ngoài kia Thật sao Phải Ngươi xử lý xong hắn nhanh như thế sao Sau này tên tiểu tử đó không dám ức hiếp ai nữa đâu Đúng không Nói Dân Mẹ ơi Mẹ ơi Quá ra thương dương kém cỏi thế Tiểu tử Người nói gì Người lại Quá ra người ta muốn tìm chính là ngươi Là ta thì sao nào Vậy thì động thủ đi Khoan đã Mai mới là ngày 14 tháng 7 Hai người động thủ nhanh thế sao Lăng đầu thành này đánh nhau Mà còn phải chọn ngày sao Ta cũng thế Có điều không phải ở đây Đi theo ta Đi thôi Chuẩn bị làm gì thế Sư phụ bọn chúng là ai Chính là lão quan đồng Và lão di bất Thảo nào công phu này chống hai lão ấy thế Khoai lang Không cần đánh chúng nữa Đưa chúng về Hai lão già đó nhất định sẽ đến cứu chúng Im lặng Tiểu tử Nếu người thông minh Thì mau nói cho ta biết Hai tiểu tử đó bị trói ở đâu rồi Đằng Đằng Kia Đằng kia Ở đâu Nói mau Ngươi câm mà Lão Quynh Quynh bảo tôi nói Ông ấy lại bảo tôi đừng nói Thì tôi phải làm thế nào Lão già chết tiệt Sợ quá ngất rồi Lão cha Ông đến cứu đồ đệ hả Không Tiểu tử đó lấy mất cây thương của ta Giờ ta tới để lấy lại Còn ra dẻ, Đây Ông đến đây làm gì Thật trùng hợp Ta đến lấy lại cây đau của ta Còn ra dẻ. Ông đi theo ta Ở đây tối thế Mắt ông lại quán ra ờ, Nhìn không rõ đâu Đi theo ta Ngươi chẳng phải là Dương Lão Cũ sao Sai rồi Giờ ta là Tiếu Bá Thiên 15 năm trước Ta bị đánh bại phía tây hai người Bị ép rút ra khỏi giang hồ Năm đó Ta đã thề Sẽ dùng máu tươi của hai người Để rửa sạch nỗi nhục của ta Đa tạ Bồ Tát Các ngươi vẫn chưa chết Đầu trâu không đến mời Mặt ngựa không đến kéo Ngươi bảo chúng ta chết thế nào Bốn tên quái vật kia là à. gì vậy ừ. Là ta đặc biệt huấn luyện Để đối phó với hai người đấy Họ chính là Thiên Khả, Vô Địch ừ. Thiên thượng như hành chân Hạ địa ác sát nhân Vô phong tam thức sống Địch tan chỉnh oan trầm Trên trời có đám mây Dưới đất có bốn tình ngốc Đã ngốc lại còn ngu Địch ta không phân nổi Thiên hạ vô địch Sớm muộn cũng đi Giới dẫn Giết Xin mời Mời ông Mời ông Lão quỷ What? giờ các ngươi Làm cho ta thở không ra hơi Ta chém chết các ngươi Ông làm gì thế Tên này của ta Không cần ông đồng thủ Chúng ta quà nhé Nhận lấy Trái Phải Trái Phải Trái Phải Tên quái chật nhà ngươi Vừa hại ta thở không ra hơi Giờ ngươi cũng đừng mong thở ra hơi Còn thở sao Đầu hàng đi Lão quỷ Chơi xong rồi Chưa đâu Hết hơi rồi sao Các ngươi đều già rồi Trước đây, cho dù là đấu tay đôi, ta cũng không phải là đối thủ của bất cứ ai trong hai người. Nhưng bây giờ thì khác. Cho dù các người có liên thủ đại cũng không thể đánh bại ta Đầu óc người có vấn đề rồi Đối phó với người Chúng tôi còn phải liên thủ sao Đúng thế Mình ta đối phó với người là đủ rồi người đừng học người khác Tự tác cho mặt mình cho mập ra Ta mà còn phải tác cho mặt mình cho mập sao Từ nhỏ ta đã mập rồi Đúng thế Ông vừa mập vừa già vừa ngốc vô dụng Để ta Put

Dựa vào cây tương công Mà cũng muốn lấy mạng hắn sao Ta khuyên ông mang về quê khuấy phân đi Cười cái gì Muốn chém Cùng lắm chúng ta chém vào tay nhau được không Lại đây Lại thì lại Suýt nữa ta chém chết hắn rồi Ta Thôi đi ta biết ông không làm được mà Để ta xử lý hắn Cái đào cuồng Nhìn gì chứ Ít chiếc mắt của ta cũng đỏ hơn con Tránh ra Để ta không sao chứ Tôi đối phó với hắn cùng lắm chỉ thổ khuyết Ông mà đấu thì chỉ có chết Hai lão quỷ Đừng tranh nhau nữa Cùng xong lên đi Chúng ta còn phải liên thủ sao Nếu không phải ông ta làm dướng tay chấn chân Ta đã một đao chém chết ngươi rồi Còn không đi cứu đồ đệ của ông đi Tiện thể cứu cả đồ đệ của ta ra nữa nhé Sư phụ Thật là kém cỏi Chẳng được tích sự gì Sao con dễ chàng bị bắt thế chứ Con nhìn sư phụ đây Ta vào đây mà chẳng mảy may gì Nhưng sư phụ đã chảy máu Ta không sao Khoai lang nói đúng Đồ đệ mà lão quỷ đó thu nhận vừa gầy vừa nhỏ Chẳng giống ta chút nào Ta chọn đồ đệ tốt hơn nhiều Sư phụ con khá hơn gì Khá hơn một chút thôi con tự mở ra đi Cứu cả tên tiểu tử kia ra Ông làm gì thế Ta đến giúp ông mà Ông dẫn hắn xuống Giờ chúng ta tiêu thật rồi Chạy đi Ta khuyên hai người nên mau chóng liên thủ lại đi nếu không các ngươi sẽ chết nhanh hơn đấy Đừng có mơ Ông nói bớt vài câu đi Để ta đánh chết hắn Sao hả? Ngươi còn muốn giúp họ ư? Hai lão già đó hại chúng ta chưa đủ thảm sao? Nhưng sư phụ rất tốt với ta Nếu họ tốt với chúng ta Sao còn bảo chúng ta đi đánh nhau? Sư phụ của ngươi Chết cũng đáng đời Con đi đi Sư phụ sách không cầm cận nổi rồi Sư phụ Sư phụ Sư phụ Cuối cùng con đã gọi ta một tiếng sư phụ rồi Sư phụ Ta còn một hơi thở cũng sẽ không tha cho tên khốn đó đâu Sư phụ còn mau đi đi Sư phụ Mau đi đi Sư phụ Sư phụ còn đi đi Sư phụ không chết được đâu Còn không mau đi đi Sư phụ Đi đi Đi đi Đi đi Đi Đi mau Đi ngay Đi đi Sư phụ Đi thôi nếu không chúng ta chết đấy Rốt cuộc vẫn là ông chết trước mực Ông chết Ta vẫn chưa chết Ngươi đi đâu thế Đi tìm Tí Bá Thiên Ngươi đi như thế sao Không được à Đấu tay đầu sư phụ chúng ta cũng không thắng nổi Ngươi đi vậy chẳng phải là chết sao Ngươi sợ thì Cũng thấy rồi mà Đao pháp của Tiếu Bá Thiên lợi hại như vậy Nếu sư phụ của ngươi chịu dùng thương ngang thanh đao đó Thì sư phụ ta đã một đao chém chết hắn rồi Ta cũng biết hai người liên thủ đương nhiên mạnh hơn một người Nhưng mà Hay quá Cho muội chơi chứ được Vào bên kia đi Dân Đúng đấy Lại được một con rồi Đại nhân Hai tên tiểu tử đó lại tới Hai tên tiểu tử các ngươi đúng là gan to tày trời đấy Gan to tày trời thì không sao Gan to vẫn còn tốt hơn là Chết Ngươi sẽ chết Còn không đem theo binh khí để chứ Có Đao châu hình Thủ thương Thiên biến dạng quá Thiên biến dạng quá ư ừ. Ta xem người biến thế nào Đợi đã Có gan thì theo chúng ta Không chạy nổi rồi hả à? Phải Thì sao nào thương của ta lợi hại chứ Xem đao chụp hình của ta đi dám ngậm máu phun người hả để hoàn thành tâm nguyện lúc sinh thời của hai sư phụ Chúng ta nên đấu với nhau một trận Nào, Đức phải bệnh cũ của sư phụ rồi <laughs> Nếu ta không quen biết ngươi Nhát thương đó đã đâm chết ngươi rồi à, Hãy thế này đi Ai trong chúng ta có thể cắm bình khí của mình lên mộ sư phụ trước Thì người đó thắng Thế nào Như thế Dùng binh khí cắm lên mộ Được thôi Sư phụ Lần này con thua rồi Con thua rồi Ta không thua Hay quá Qua rồi Qua rồi Qua gì chứ Trước kia ngươi ngã xuống Ta đã cấm được rồi Người nói gì Sao Ngươi mù à Là ta cấm xuống trước Không Là ta cấm xuống trước Thế nên mới nói Đơn đao liều mạng và thương đoạt mạng Không phải là vua của binh khí Vì nó không địch lại được Enter Rồi, chọn cái góc màn hình cái Anh sẽ dạ vô vâng. bên này Giờ sẽ có ba thằng này lại Rồi, copy Rồi, bắt đầu lui Vô địa giúp đây rồi em sẽ bật con nào lại đấy nha yeah. thằng này cũng rảnh copy lại cũng quay quay chứ mình nếu người ta bảo đó. mình copy gì vậy là mình... xong rồi đó rồi mình dẹp giờ sai chưa hồi này là chết VTS 2 g và xịt quạp anh nhớ mà để em chạm hai cái hình này <laughs> à có cách rồi à, anh sẽ chọn nguyên hệ điều hành này lại hết À. rồi mua cái uh, à, ADG không đầy vô là xong mua mua thôi không ai mua cái bò đầy vô mua bó trắng à ừ bò trắng đầy cái chinh nó giọng cái quýnh á mày mày mày ra cho mày cầm chìa khóa qua như đây mày cầm đây chép ừ, copy từ cái này qua đây này ừ. đấy chìa khóa kia Ô Chìa khóa này có giúp đi Lấy đi Chứ nội này Tao bảo mình lấy chìa khóa nhưng mà cứ lấy đi Mày cái á Kêu lại chìa khóa tới tường <laughs> Kêu thằng tường tường nó chìa khóa cắm vô đi Rồi Sao nữa Xong rồi Xong rồi à Lấy ra trong USB có rồi Nhưng mà không được chạm cái này nè Cái này có nè Xóa đi Xóa nó đây đúng không Không này đặt lên Này xóa đâu Đây đúng không Ừ Yes Cái này cũng có luôn này rồi nè bạn mình chỉ có ba pha này thôi ba pha này thôi